Chào quý vị và các bạn đã đến với điện máy Tường Linh và Hôm nay chúng tôi à, đem máy sâu vàng đi test tiếp cho bà con Đấy. Đây là bộ cơ bản của nó nhé Đánh đất này. Máy khá là đầm Đất này đất cứng các bà con nhé Mà nó đánh được Đấy. Đất này như đất sét đấy lưỡi này nó xìa ra đây đúng không? Ờ. Anh lắp hẳn từ vào trong. À. Tức là dắt cái này vào trong này này. Đi ờ. lưỡi em làm cho anh luôn. Cái này không ấy lưỡi nó phải nó phải khác. Cái lưỡi này nó không ấy. Tức là anh không cần nó phải dài như thế em đó. Khoảng cách rộng quá. À? Anh đang trồng dài quá chưa ra một tí nữa kìa ra đầu kia anh đây bà con đất xe đất cứng này rồi mình lấy tơi д а в chưa thoải mái luôn đó là hộ anh có một đánh cỏ à, chức năng đánh cỏ của nó này đánh cỏ rất sạch Như loại cầu này thì đánh thoải mái luôn chơi hết cái vườn này vâng máy này thì vườn nào bao nhiêu cỏ này rất hết rồi gãy hết đấy. Đâu làm như nào đấy. anh ra đây nhá anh lái chưa quen thì anh phải đánh từ nhá anh ra chậm thôi ga chậm thôi ga chậm thôi khi mà anh không ấy thì anh có thể gạt lại này thì thấy nhanh quá ấy đấy. đấy ga nó tự giữ rồi đúng rồi không ga nó tự giữ còn khi mà anh không dùng là anh đấy nhá anh nhìn em này cầm này đúng không đè nó xuống này ga này đấy muốn anh muốn cua bên này thì không vâng. còn cái này mà anh dơ lên này là anh không anh không giữ được nó đâu ờ. nó phang hết cây của anh ấy ờ. Đấy. anh cứ ấy là anh ấy lại có mới bắt đầu lái lái từ từ thôi chậm thôi ga nhẹ thôi Đấy. này anh ờ, ra ở chỗ cái đất đất không Sau đó này anh làm anh kéo lui cũng được đấy nhưng mà như em thì em lại thế này đây đúng không bây giờ đây nhá như em này em muốn cua lại đúng không mình nhắc cái chân trồng lên em làm quen rồi thì em lại không cần như thế đúng không mình không mất sức mà mình có thể cua được luôn Đấy, đi hàng này thẳng sau sau này mình, đi lại đi lại hàng cái áo này là mình đi được hết đấy mà anh không cái này cái này anh đưa đánh cỏ vào đây không được làm làm gì đánh cỏ những sạc cỏ đấy nó mệt người ra anh đưa con này vào anh làm cho em đấy con cái đầu này nhá anh muốn thì anh muốn một là anh lấy cái bộ đánh cỏ hẹp hai anh lấy bộ này thì anh có thể cắt rồi cắt hai đầu thừa này ra này để cho nó đỡ đỡ vào cây hơn đúng không nhưng mà với những rãnh như này thì đi bộ này là cũng vừa rồi cỏ đánh đứt hết mình cứ nhìn đường trước là mình đi được đường thẳng này mình cứ nhìn vào máy rồi đường trước mình cũng mình sạch sẽ đánh luống thì cái này nó hơi ờ, hơi ấy thì đánh luống thì phải sới rất nhỏ như thế này nhá ừ. sới nhỏ lên xong rồi mới đi ở giữa này là nó hất